quen rồi ha rồi rồi các bạn đi chuẩn bị giấy bút đi dạ. ban chuẩn bị nè cô anh có hai đầu cô ơi cô cần vẽ chim nào cũng được hay là mình phải vẽ chim mình vẽ chim gì cũng được hay là mình vẽ một con chim chim chim giống như chim bay thôi hả cô vẽ con chim nào cũng Con muốn có con, con kia cô Trang ạ à. Âm thanh nó bị ồn quá, tụi con có thể tắt mic giúp cô nha Tại cái video cô có quay lại để post vô Youtube cho tụi con xem lại á Cô Trang ơi, cô Trang sao, sao giọng nói cô bể Chưa đeo cái mic vào, cô đang đi lấy đồ <laughs> 去。cô cha sao nó rờ rờ rờ rờ vậy cô cha hả ân thảo ơi con tắt mic giúp cô đi khi nào con nói thì con đưa dạ. để con tắt được có một chút con lấy giấy này cái là vẽ nè con cô cùng vẽ với tụi con cô ra hình cho con được không cho con biết vẽ gì đó, cô trang cô trang con vẽ nhá từ từ để cô trang xem hình ừ, sẽ lấy cho cái này cho con trai nhé cô xe hình đi cô Con đợi cô xíu ờ, Thiên An Máy cô đang bị đứng máy con Cô xe rồi mà nãy thì nó không lên Hồi nãy con thấy nó lên mà Nó lên nhưng mà nó đứng Nó treo máy nó quay vòng vòng luôn rồi Cô đang xe lại nha Đợi cô xíu

bạn nhìn thấy chứ dạ rồi rồi cả lớp chúng ta cùng vẽ nha bụng nó thì hơi hình hình hình bầu dục chút xíu tụi con nhìn thấy không dạ thấy rồi lớp mình bắt đầu vẽ ha Rồi mới bắt đầu vẽ hả cô? Dạ, dạ. Cô Trang nói gì cô Trang bật mít lên chứ Giờ vẽ hả cô Trang? Đúng rồi con, vẽ đi con Cô Trang xe hình rồi đó Con cứ tưởng cô, cô uh, Hả? Con vô trễ mấy bạn đã lâu rồi chứ Đâu? Con ngồi nói chuyện với các bạn Ừ. Khải Vương ơi Từ từ hôm nay là 21 một tuần chúng ta sẽ đồng hành với nhau một buổi nha con là tối thứ ba nha con tại vì bây giờ các bạn nói là các bạn đang ờ, bận việc học nhiều quá đúng rồi cô ơi chứ anh con học con, con học tới con đời lớp biết con cũng không biết chuyện gì xảy ra ừ. thứ ba thì con ổn mà đúng không dạ thứ ba con không học rồi Tôi có thứ sáu kẹt lịch toán mà cô thì bây giờ mình sẽ chốt lại với nhau rồi là mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau tối thứ ba còn cái cái hành trình mà tụi con rèn luyện 21 cái sơ đồ tư duy vẫn làm nha dạ không làm là không có quà ráng chịu đó nha mấy ngày nay con ờ, con học nhiều quá nên nên con chưa gửi kịp cô ơi bởi vậy cô trang mới cho tụi con 2 tháng để rèn luyện ờ, con nghĩ là sao con bạn nào vẽ con chim xong chưa xong rồi bạn nào vậy bạn nào cho đeo trả lời với cô vậy con chưa biết vẽ như thế nào con nhìn vậy con con gì vẽ xong rồi cô ơi cái hà ơi cái này cô con vẽ xong rồi đúng rồi đó đẹp đó xinh đó thiên hà ơi con có thể sáng tạo con cái con chim theo cái suy nghĩ của con nha còn à, không là con có thể vẽ theo con chim này thì con vẽ nó giống giống như người tuyết vậy đó thiên hà nó giống như cái số 8 vậy con thấy không thiên hà đâu rồi nói thì nghe gì không vậy ta dạ đó, xong rồi con vẽ nó giống như số 8 vậy đó rồi bắt đầu con à, trang trí lên thôi cô đang cô đang cái chữ cái chữ mà bên ít lợi á mà nó mà nó có chữ gì mật mình mà gì đó cái gì vậy đây mùa màng á con bắt đâu nè vệ mùa màng nhưng mà chữ mùa màng đó các bạn kéo ra luôn phía sau thành một cái nhánh nữa phía sau chữ bảo vệ nha vẽ xuống đó nha đó tụi con cái sơ đồ tư duy mà cô trang đang xe là của ai vẽ ai vẽ con biết cô trang của trang con ờ, thấy là của bà minh châu đúng rồi của em minh châu em minh châu đúng rồi うん。 Kim xong tụi con vẽ tới cái nhánh luôn đi nha cô mong cái tròn hơi sai nha cô cố gắng lên nha thiên an chúng ta rèn luyện cũng nhiều rồi mình cố gắng lên nha con vâng tại vì khi mà chúng ta cứ để bản thân mình nó bị sai những cái nhỏ nhặt hoài á, theo thời gian là mình mình bị qua nó bị quen như vậy á nên là tôi con cố gắng lên nha những cái nào mình sai xong mà lần sau thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục mình không sai cái lỗi đó nữa ha ờ, cái túi màu của con nó sẽ kiểu là màu nhạt đó cho nên Di Sơn nhắn thứ nhất rồi Giỏi Là đặc điểm bạn nào chưa tắt mic tắt mic giúp cô bạn nào xong rồi đưa cô xem nha Ôi con cái chỗ con chim của con hơi chập trộn Con có được đi ở dưới không cô? Được con bạn nào tô màu xong chưa con đi xong rồi con xong, rồi ạ xong hết luôn rồi hả dạ bây giờ con chỉ còn tô màu nữa thôi tô màu đi con dạ tô màu và, tô màu và nhớ viết chữ cùng với cái màu cái nhánh mình tô dạ. nha Sao Thiên An? chúng con vẽ là một cái hình ảnh màu khác ạ trong một hộp màu của con con có ấy không biết độ màu Thiên An nói gì nó giật giật quá cô Trang chưa nghe được Có xong rồi nè cô Trang Đẹp quá con nó hơi về nhà đó cô ừ sao con không sao đâu con cứ làm đi uh, thiên nhiên xong rồi hả con Dạ chưa Con ơi con vẽ xong rồi Rồi vẽ xong rồi đợi các bạn xíu nha con Giỏi quá Dạ mình tập trung quá im im ắng quá vậy mấy bạn cô Trang, cô Trang con đọc cái bài này cho cô Trang nghe nhá Con đọc bài gì? Con vẽ xong chưa? Con vẽ xong rồi Ui, nhanh dữ vậy ta Quá nhanh luôn Nhưng, nhưng mà con chưa vẽ những, những cái nhảy nhỏ nhỏ này đâu cô Trang ạ à mới gắn được chữ nữa không sao con từ từ con vẽ tới đó là giỏi rồi các là cô cha thế này nhá trên đây cao đàn trà màu bay đi bay lại mấy chú thảo đen vui ca lẻ lon còn chim ơi vẫn chăm chỉ chú tha dâm cô việt khéo léo làm tổ Hết rồi cô Trang Hay quá Cô Trang cảm ơn uh, Nhật Anh nha Wow vâng. Nhật Anh đọc thơ hay quá Thank you suốt thân cười nghe cái các con vẽ được cái hình nào trong cái bộ hình người vẽ không? Dạ. ôi ừ, rồi ôi rồi cũng đẹp được làm được con ạ nhảy ngay con được con biết chữ thì con đấy thế đấy con phải có đọc con phải tập đọc nhiều con phải con con biết chữ đọc chứ cái bố giúp con năm sau con chẳng biết gì chứ nó thua ờ chị đi thế cho nên trong bài bài văn này đã có bà con chi gì công ty nữa có mấy con có ba con con nào chăm chỉ nhất con Ly tại vì sao mà chăm chỉ tại vì ai cũng có người nào hồi đã làm tuổi yeah rồi được con nói thế con chào bà làm gì vậy con con chào mà nó bay đi bay lại à, con có sáu cái guitar à con sao em không ca con dạ. sao em không ca cho ai nghe được không không hay con sao em không ca con em biết nữa cái mà con có thể là con hát hay gì vậy wow con xong rồi cô tre giỏi quá rồi các bạn đợi cô một xíu nha rồi Thank you rồi con lớn con chạy không làm dạ, cái gì thế lớn thì không có để nói chuyện gì dạ Cô Trang không có còn nhiều bài lắm nha Cô Trang em vẽ xong rồi cô Trang còn nhiều bài con con đọc vấn đề Em vẽ xong rồi cô Trang Bạn nào vẽ xong đợi em một phút Vâng ạ à anh Thảo vẽ xong chưa? Chị vẽ xong rồi Thank you. Thế hổm rồi cả lớp mình đi học à, Đi học online lại rồi Có vất vả không tụi con? Cô Sang, cô Sang con đi Không, không có học online cô Học nhiều lắm cô Học quá trời luôn á cô Thầy cứ gửi bài gửi bài lắm cô Một ngày cô... online đã cần học gần hai tiếng đồng hồ cô Con học, học, học online con học cho tới thứ sáu luôn á cô Rồi con học từ 8 giờ cho đến 10 giờ mới xong cô Rồi con học từ 10 à, giờ tới 1 giờ mới xong bài bài tập à. Thấy có bạn nào à, tận dụng chương trình à, siêu trí nhớ để mình học cực hơn không? Dạ, dạ. thấy siêu trí nhớ ngày càng hay lên giúp ích được gì cho con không dạ có ờ, dạ. là à, làm cho con thông minh lên và à, học trước tất cả các bài giống như là con làm đất vậy đó bài con làm đất con làm vẽ bằng sơ được tư duy à sao mà con được vẽ sơ tư duy là học nhiều quá bức tranh coi là đó là con đĩa bức tranh thứ năm mua đó cô à giỏi quá mấy ngày nay mà con vẽ mới có bức bức bốn mà cô bức bốn là con đã làm bức con làm tới bức thứ tư là con đã làm được cho so với mục tiêu chúng ta đặt ra cô, cô Trang Cô Trang sắp xong rồi Cô Trang đang trang trí What? Đợi cô một xíu nha Wow Anh Hôm nay con ngồi con chơi trong chẳng đó Ôi trời con gái của chưa biết chữ khổ thật đấy Thì con vẽ con tập vẽ cái nhánh nhỏ đi con Con từ cái nhánh to đến con vẽ cái nhánh nhỏ đi thành rồi Đâu cả Đây, tao lo con Tần Con đang là thế Cô ơi, con chưa thấy cô trên cô ơi Hả? Con chưa thấy màn hình hình à, của cô nó cứ đứng đứng Mình vẫn thấy mà Tuấn Khải ở lộn, Khải Vương Cô, con vẫn, con thấy cái của cô là Cô, cô, cô, cô Trời có Em vẫn thấy là Khải Vương Người gọi bệ kiểm tra lại coi xem có bị rất nặng không Hình như cô dơ xuống rồi tôi mới không thấy Cô dơ lên đi cô Từ từ cắt coi Đợi cô xíu Chị em hảo nha Ừ, nè Wow, đẹp vậy À, chị biết cái trong trống này ở đâu rồi Em ăn hết kiểu một cái, cái trong trống thôi Em mới làm cái trong trống này đúng không? Không phải, mà bạn em sao gì bạn em cho em Bạn của em ăn hết một cái kiểu sao đấy Cả lớp ơi, của cô Trang đây Đây, phải xong rồi bạn nhìn thấy bài của cô Wow, rõ em Trăng đẹp đấy Đâu ra lên trên Cô Trang cô Trang bị giống em mình Châu vậy cô Trang Cô Trang, cô Trang, cô Trang thích cái con cái con chim này nhìn cái mặt nó vui vui Con Trang Trang thì vẽ một con chim như thế này nè cô Wow, cô Trang có đẹp thế Cái này của con Nó cứ lắc lắc sao cô ơi Ui các chị cũng mới đẹp này Ôi con thấy rồi, con thấy rồi, u đẹp quá à, đẹp quá Thì đi sao Ê sao anh Thảo bị đẹp vậy? Dạ. Bạn nào lớp mình vẽ cũng xinh hết, mỗi bạn có một nét vẽ xinh riêng Tụi con là hoàn toàn, hoàn dạ. toàn khác biệt, không không ai giống ai cả à, không, không, Em xong rồi, em xong rồi Đó, bạn nào Giờ cô Trang tắt xem màn hình nha Cô Trang tắt dạ. xem Dạ. ok Ô, cô cho anh tắt làm gì nhà nhỏ Rồi Bây giờ à. Bây giờ cả lớp trình bày à, hình cho cô xem À Kim Nguyên Kim Nguyên vẽ con uh, con chim nhỏ thôi hả Dơ từng bạn đi cô À do từng bạn nha bị nhỏ vậy rồi à Ô chê chê Cả cả lớp Con Em quên mấy Cô Sang cô Sang đây là những hình ảnh cô Sang à Cô ơi, loài kia chưa từng có trên đời nè cô Tắt mic, tắt mic Tắt mic giúp cô ha, cô sẽ mời từng bạn nha bạn Xuân Phong trình bày trước tiểu cách uh, uh, theo phong cách của cô cô Trang đã từng chỉ nè rồi xong rồi trình bày cho cô Trang biết là hôm nay tụi con sẽ trình bày về và trong đó nó có những cái nhánh gì và trong các nhánh đó nó có những ý gì được không bỏ tay xuống cô Trang cô Trang gọi nè đi Nhật, Nhật Anh vào chỗ con chuẩn bị ờ, giơ tay cùng các anh chị nè bạn nào giơ tay nhanh thì được trình bày trước nè Bây giờ cô Trang nói trước nha Tại em Nhật Anh chưa có đọc chữ Nên em Nhật Anh sẽ không có biết Cô Trang sẽ nói trước Cô Trang làm mẫu nha Em Nhật Anh mới vào lớp 1 Nên em chỉ vẽ được hình thôi à, Xin chào các bạn Mình tên là Đặng Thùy Trang Ba hãy nói về mình là hiếu thảo Chân thành và yêu thương Xin tất cả các bạn hãy ủng hộ cho mình Và hôm nay mình xin à, được trình bày cùng với các bạn Một cái chủ đề về loài chim thì à, như các bạn thấy đây là cái sổ đồ tư đã trình bày về à, à, một loài chim mà ở đây nó sẽ có hai ý đó thứ nhất là lợi ích và đặc điểm thì ở cái nhánh lợi ích đó, đối với loài chim nó sẽ có những lợi ích sau thứ nhất là người ta sẽ dùng à, làm trang trí nè làm cả đầu tiên là ăn thịt nè rồi thứ hai là làm trang trí nè làm cảnh nè rồi bắt sâu bảo vệ mùa màng và một cái thứ ba nữa là làm à, ứng dụng là làm chăn làm đệm làm áo ha rồi cái à, phần đặc điểm này chúng ta sẽ có các bộ phận thì gồm có đầu nè mình nè và khi con chim nó di chuyển thì nó thường di chuyển bằng hai chân hoặc hai cánh nè rồi à, đặc điểm nữa là loài chim sẽ có lông vũ và là động vật có xương sống và qua cái bài chia sẻ của mình mình ờ, chúc các bạn sẽ có thêm những hiểu biết về loài vật xung quanh chúng ta và đặc biệt đó là loài chim xinh đẹp dễ thương xin chào các bạn được chưa em anh con rồi bây giờ cô trang uh, chuẩn bị nha cô trang mở nha đưa tay nha đưa hình của mình lên nha một khải vương đưa đầu tiên cô trang mời khải vương dạ thưa cô dạ nhớ chào tất cả các bạn mình tên là trần tấn khải vương năm nay mình lớp 4 ba tờ để nói về mình là ham học hỏi hiếu thảo và à, ham học hỏi hiếu thảo và năng khiếu à đây là à, hôm nay chúng ta sẽ trình bày về loài chim Ồ, oh, quá loài Dạ đây là sơ đồ tư duy của con vẽ Dạ dạ đây là con à, con giới thiệu và tất cả các bạn đây là sơ đồ tư duy. Hôm nay chúng mình được à, mình vẽ à, sơ đồ tư duy hôm nay chủ đề là loại các loài chim. Các loài chim thì thường có lợi ích là các loài chim thường ăn thịt à, thường à, làm ăn thịt làm chim biết muốn ăn à, làm để trang trí làm cảnh bắt sâu để bảo vệ mùa màng loài lông của chim có thể làm làm chăn làm đệm và làm áo ừ. đặc lợi ích thứ hai đặc, điểm thứ hai là dạ kia. yeah. À, con sẽ đọc từ dưới lên nha đặc điểm đó, à, đà về các phần nhánh đặc điểm thì chúng ta sẽ đọc từ các phần các bộ phận đi lên ha tức là mình sẽ đọc sơ đồ tư duy theo chiều kim đồng hồ ha dạ Thì tiếp đi con đặc, đặc điểm của các loài kim là có bộ phận như đầu mình ừ. và cái cái phương tiện để di chuyển là cánh và chân đúng rồi loài này thường có loài này là loài chim có lông vũ và có loài chim có là loài động vật có xương sống giỏi Đây là sơ đồ tư duy của mình à, mình mong các bạn à, chúc các bạn à, học thật tốt và à, bảo vệ các loài chim hay quá cô trang cảm ơn phần uh, rất của khải vương và hôm nay cô trang nha sơ đồ tư duy của con vẽ hôm nay là cô trang thấy đẹp nè cái thứ nhất là hình trung tâm ấn tượng ha cái nhánh ờ, nhánh chính con vẽ cũng tốt hơn rồi và đặc biệt là cái phần mà con chọn màu sắc á, và các từ khóa trên nhánh con đã viết trùng màu với nhánh rồi ok có tiến bộ của trang khen khải vương nha rồi bạn nào tiếp theo sẽ là người trình bày à cô trang mời thiên an à chị thiên an vơ tay rồi con con đợi một xíu ha xíu nữa tới được nhật anh nha nhưng mà cô trang hay cô trang hay con quay video xong mình con thích thì con con gửi cho cô trang được không bây giờ con trình bày xong chút nữa ta quay video con gửi cho cô nha rồi nói ba anh trên nhóm facebook nha để truyền à, truyền cảm ơn các anh chị dạ. rồi các bạn khác tắt mic nha để bạn Thiên An trình bày rồi cô Trang sửa cô Trang sửa bài cho bạn Thiên An nha cô Trang cô Trang nhưng mà con không biết cho gì Hả? Con không biết cái gì Con sẽ biết và con chắc chắn biết và cô Trang tin rằng Nhật Anh sẽ làm được ha Và con đã làm rất tốt, ok Nhật Anh đợi một xíu nha Và tất cả các bạn khác tắt mic cho cô chừa bạn Thiên An để bạn Thiên An trình bày Cô Trang cảm ơn các bạn Rồi Cô Trang mời Thiên An Con nhớ phong cách trình bày đầu tiên là gì không? Vina Mekonopha Ba từ để nói về con là Chúng ta xin mời mình hãy mong mọi người và cô cổ vũ cho con Con con cứ nhìn đi con cứ nhìn sơ đồ tư duy nè con nói ví dụ con cứ cầm như vậy đó đây là sơ đồ tư duy của mình và hôm nay mình trình bày về ý tưởng gì đó và con chỗ nào con quên thì con cứ nhìn và con đọc nha có đọc thì mới có thuộc ha mình sẽ trình bày sơ đồ tư duy về loài chim giỏi loài chim có hai nhánh nhánh thứ nhất là lợi tích nhánh thứ hai đặc biệt ừ. nhánh thứ nhất là lợi tích là có loài chim lợi tích là ăn thịt ừ. làm đồ trang trí là cảnh bắt sâu bảo vệ mùa màng ừ. nhánh thứ hai là âm là là á hay là miền là là có bộ phận đầu các bộ phận thì gồm là có đầu và mình thấy không ha rồi tiếp đi con xong rồi tim à, di chuyển bằng hai cánh hoặc là hai chân khi có lông vũ và xương sống con tin hết bạn trình bày con mong cô và các bạn về bài tin nhiều hơn hay quá rồi cô trang cảm ơn phần trình bày của thiên an tự tin lên con sao trình bày xong cười cái coi sao tự nhiên úp mặt xuống bàn vậy <laughs> con làm tốt mà nhưng mà cô trang chưa có nhìn thấy cái hình của thiên an rõ lắm nhưng mà như thiên an chỉ mới vẽ bút chì chứ không có viết lên trên trên nhánh với tô màu đúng không đúng không con rồi à ok bởi vì con chưa có màu nên con chưa có ờ, tô màu lên trên nhánh được ha cái này thì mai mốt khi nào mà mẹ trang bị màu sắc cho con đủ rồi á thì con sẽ lấy lại những cái sơ đồ tư duy này để con tô cho mình ha rồi dạ. tiếp theo tiếp theo sẽ là phần trình bày thú vị của ai đây Cô Trang đang trông chờ Cô Trang đến nha Tập 1 2 3 À Kim Nguyên cô Trang mời con Con xin chào cô và các bạn Tôi là con Nguyễn Kim Nguyên năm 9 tuổi Ba từ để nói đây con là cô trẻ của cô nhà nước xã Xin mời mọi người cùng với chúng con hai bố cho con bây giờ con xin ờ, trình bày các sơ đồ tư duy về các về là chim về chim của con rồi ừ. sơ đồ tư duy của chim lợi ích lợi ích của chim là chim có thể ăn được và dùng chiên để trang trí hoặc là làm cảnh rồi bắt sau bảo vệ mùa màng rồi kim rồi có thể làm tranh ừ, ờ, làm đệm làm áo rồi còn của chim Nguyễn Ân Thảo dạ, Bộ phận đầu và bộ phận bên Bộ phận là bộ phận đầu với lại bộ phận bên Rồi trong rồi chim di chuyển Bằng hai cánh và hai chân Chim cũng có lau cổ và có xương sống Thì con đã trình bày xong bài ừ, về các loài chim của mình mọi người và các bạn hãy không biết lời chim rồi hay quá cô trang cảm ơn kim nguyên rồi cô trang rất là cảm ơn con về cái bài chia sẻ của con kim nguyên đưa cái hình lên cho cô trang xem chút xíu con kim nguyên cô trang ơi trang con không thấy hôm nay à, nói chung là hôm nay tụi con ờ, sau những ngày mà rèn luyện thì con sẽ thấy tụi con có được cái việc với mọi người có nhìn thấy mình của con thôi con đang chọn chế độ spotlight á ân thảo con xuống cái dấu ba chấm ở dưới cái màn hình con chọn cô bạn nhấn chữ ghim ba chấm không phải gì nữa cô sao không phải nhấn vô ba chấm mà là nhấn vô cái uh, cái um, cái um, cái um, cái hình ghim á để cho nó thành cái ghim bình thường á không còn không ân thảo nhấn vào dạ. ba chấm cũng được xong rồi nhân ân thảo chọn chữ toàn màn hình con nhấn vào cái chữ ba chấm ở dưới gần cái nút màu đỏ xong nó sẽ hiện lên rồi con sẽ nhấn vào chữ toàn màn hình thì nó sẽ Trời, có hai thân thảo bạn còn có hai phần hả? Cô ơi, được chưa? Nhưng mà bạn đặt chú là chú này cái giọng nó vang lắm đó cô. Chú nó gần mấy nhau nó vang đó cô. Không nó vang không phải là vì ấy mà bạn Ân Thảo bạn bị cái ờ, cái quạt. Đã được chưa Ân Thảo? Ân Thảo ơi, ao đâu dạ rồi? Cô Ân Thảo dùng mấy thằng gì mà thành hai rồi. Được rồi đúng không? Rồi Ân Thảo tắt mic giúp cô cái quạt của con nó làm cái âm thanh nó bị rồi tiếp tục các bạn đã trình bày rồi á thì trật tự lắng nghe để cô, cô trang mời các bạn khác trình bày nữa nha vì thời gian của các của các con cũng có hạn thiên an muốn nói gì con cô ơi con đi học máy cha con á nhưng mà bây giờ cha con lại học online con con rời lớp đúng rồi Rồi cô trang chào thiên an tạm biệt con Dạ Thiên An ơi, lớp của mình bây giờ một tuần chỉ còn đồng hành với nhau một buổi tối thứ ba thôi nha con. Thứ sáu chúng ta sẽ thứ sáu chúng ta sẽ không học nữa vì để dành cho tụi con thời gian học bài và làm bài ở trên trường nữa nha. Nhớ nha, bắt đầu từ tuần này. Rồi cô Trang chào con. Cô Trang ơi. Rồi, Đúng rồi Ừ Khải Vương cô Giang thấy ba của con có join vào cái group rồi Khải Vương nhớ trình bày thuyết trình rồi đăng video lên nha Khải Vương Dạ Rồi bây giờ cô Trang sẽ mời kế tiếp Hôm nay sao cô không có thấy bạn Minh Châu lớn như là bạn Bảo Ngọc mở cam ha Bạn dạ, Minh Châu lớn đang sử dụng máy tính hả cô? nhưng mà không có mở camera cô cũng không thấy camera của Bảo Ngọc hồi nãy cô thấy mà bây giờ cô thấy từ nãy giờ nó cứ tắt hoài rồi tiếp theo cô Trang mời em Nhật Anh trình bày nha anh Thảo tắt mic giúp cô đi ân Thảo ơi em mở mic lên Nhật Anh ân Thảo không đó lấy cái này nè anh ra cho con Nhật dạ, Anh ơi em mở nít lên cho chị đi Nhật Anh Thì đồ nó xếp ở trong tủ rồi Trời ơi ra rồi Rồi cô Trang mời Nhật Anh trình bày nè Cô Trang ơi cô Trang nhưng mà con bảo nhưng mà con không có chữ ở đây Cô Trang sẽ nhắc cho con thuộc luôn không cần thấy chữ luôn mai mốt tập đọc nha Rồi bây giờ cô Trang sẽ nhắc lại cho Nhật Anh nhớ nè Nhật Anh biết cách chào rồi đúng không đúng không xong rồi con sẽ nói là hôm nay con sẽ chia sẻ về chủ đề các loài chim xong con sẽ nói là loài chim có lợi ích là người ta dùng để ăn thịt nè rồi người ta làm trang trí nè người ta làm cảnh nè người ta dùng để bắt sâu bảo vệ mùa màng người ta có thể làm chăn đệm rồi áo là hết một cái nhánh rồi ha con nhớ chưa rồi cái nhánh thứ hai đặc điểm thì loài chim nó có các bộ phận là cái đầu nè rồi nó có cái mình nè rồi cái thứ hai là con chim mỗi lần con nhớ của nó nó muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thì nó làm gì nó làm gì nó dùng cánh nó bay đúng không rồi nó dùng chân nó nhảy đúng không thì mình sẽ nói là con chim nó có đặc điểm là nó di chuyển là bằng hai cánh và hai chân rồi cái thứ ba nữa là con loài loài chim đó thì nó có đặc biệt là cái loài có lông vũ đúng không và nó có xương sống thế là hết xong rồi đó có có được không được ha ok có cái trình bày đi sai cô trang nhắc cho một hai ba bắt đầu tự tin lên em cố gắng lên giống như đi nhỏ răng vậy đó em mình vững lại mình vững lại dạ, được anh mạnh mẽ đúng rồi một hai ba action chỉnh cái cao lại cho cô Trang thấy mặt Nhật Anh xem Con ngồi nói đi Nhật Anh không cần đứng đâu con Đúng, ngồi xuống đi Nhật Anh Rồi Rồi bây giờ Em hôm nay, em hôm nay đã Ấn Thảo ơi tắt mic nha con Hôm nay Nhật Anh đã mạnh mẽ đi nhổ răng rồi Và bây giờ mạnh mẽ trình bày trước các anh chị Mặc dù à. em chưa biết chữ Em chưa biết đọc chữ Nhưng mà em vẫn có thể sử dụng sơ đồ tư duy Và em sử dụng sự ghi nhớ Em trình bày lưu loát cho các anh chị nghe Rồi cô Trang mời con Let's go. Con xin chào các bạn tất các bạn. Con tên là Nguyễn Nhà Anh, năm nay có 6 tuổi. Có học lớp 1 Anh năm trường tiểu học Kim Ngọc. Ba từ để nói về con là trung thực chăm chỉ hiểu và các bạn đủ cho mình. Con có hay. tiếp đi tiếp đi hôm nay ta sẽ thuyết trình về loại chim ừ. ân thảo biết giúp cô ân thảo con nó rất là bị ồn rồi loài chim nó có lợi ích gì con kể ra cho cô kia nghe đầu tiên là ăn gì là ăn gì rồi đúng rồi thứ hai là người ta dùng làm gì nè trang gì trang trí chính xác thứ ba là làm cái gì làm cảnh làm cảnh rồi nó hay làm gì nè con mỗi lần mà con chim mà nó thấy mấy cái con gì bò ngoe ngoe ở trên cây nó hay gọi là làm gì bắt gì bắt, bắt sâu bắt sâu để làm gì con biết không mấy con sâu thì nó hay ăn những cái gì nó phá gì không bắt sâu để ăn gì không phải con chim nó bắt sâu để bảo vệ gì bảo vệ Bảo vệ cái gì cho các bác nông dân mua gì mua mua màng này con mua màng đúng rồi ví dụ như chúng ta có gạo để ăn á là các bác nông dân phải trồng lúa cây lúa nè thì sẽ có những con sâu nó phá lúa thì những con chim này nó sẽ bắt những con sâu đó đi con hiểu không thì sẽ không còn con nào phá lúa nữa rồi ok rồi người ta làm để cho con mặc lúc mà con lạnh người ta dùng lông chim người ta có thể làm cái gì cho con mặc cái lúc mà con lạnh trời rét nè mặc cái gì sau khi mà trời rét con hay mặc cái gì áo bông đúng rồi thế rồi khi mà con đi lên giường con ngủ con thấy lạnh đó hay lấy để con đó chính xác phải hết bên luôn á cô à chút xíu nữa xong rồi con rồi ví dụ như là là con muốn có một cái nơi nằm thiệt người ta hay làm cái gì cái tấm gì tấm gì cái tấm gì ở sau lưng nhà con mà nằm được êm nè cái tấm gì trên cái giường nhà con á tấm gì trên giường nhà con đúng rồi chính xác chính xác như vậy là xong lợi ích của loài chim rồi đó vậy thấy giờ đến đặc điểm nè thế là chỉ có gì các bộ gì nó này bằng chân nó bay à cái đó là phần di chuyển đúng các bộ phận gì nó có gì cái này là cái gì cái đầu dưới cái đầu là cái gì con Thank you rồi nè nè nè ủa cổ à dưới cái cổ đó là gì cái thân đúng rồi hay còn gọi thân thì giống nhau rồi đây là loài chim thì nó có cái đặc điểm gì loài chim là động vật có lông gì lông vũ lông vũ rồi và động vật đây là loài động vật có xương gì con biết không dạ đây là đúng rồi chính xác và đây là con đã kết thúc phần trình bày của mình rồi đó con vỗ tay khen em Nhật Anh mặc dù em còn à, rất là bỡ ngỡ nhưng mà dạ, em dạ, dạ. các anh chị thấy em trình bày hay không em chỉ nghe cô trang nói qua một lần mà em nhớ đó Cô con Má cho con đi ra khỏi lớp để con uống sữa cơ Bây giờ con uống sữa chuẩn bị kết thúc rồi ân thảo bây giờ cô trang mời con với lại thiên hà trình bày nữa là xong hôm nay lớp mình kết thúc rồi xíu nữa nha rồi con tất cả các bạn khác tắt mic giúp cô các bạn khác tắt mic giúp cô ân nhật anh tắt mic giúp cô đi con thôi để cô tắt luôn cho rồi bây giờ ân thảo với thiên hà bạn nào sẽ trình bày trước rồi ân thảo giơ tay trước rồi giơ tay trước rồi à, cô trang cũng thấy như vậy cô trang mời ân thảo tích con ân thảo giơ trước mấy giây luôn á cô dạ rồi cô trang mời dạ ờ, ân thảo cô các bạn mà ân thảo mà đã tuổi ba tình được nói về mình là hiếu thảo tự tin và nhanh nhẹn sau này buồn cho mình hôm nay mình sẽ nói về bức tranh à, cái lời chim của mình là ờ, sẽ có lợi ích và đặc điểm lợi ích sẽ mấy thương viên sẽ ăn thịt uh, làm trang trí và làm cảnh bắt sâu để bảo vệ mùa màng ừ. làm tranh nệm đệm áo giỏi quá đặc điểm là có xương sống có lông vũ các bộ phận đầu mình di chuyển hai cánh hai chân ừ. mình tới đây là kết thúc rồi các bạn hãy còn các bạn à, yêu thương tất cả là chim nhé hẹn gặp lại các bạn hay quá nhưng mà còn thêm một cái đặc điểm đó là có xương và có đúng không con nha rồi cảm ơn ân thảo rồi, rồi bạn thiên hà của con đi con chào cô và các bạn mình tên là Nguyễn Thị Thiên Hà hôm nay mình lên lớp 3 ba từ để nói về mình là hiếu thảo trung thực và dũng cảm xin mọi người hãy cổ vũ cho mình rồi, và đây là bài thuyết trình về chim của mình có hai nhánh đầu tiên là nhánh lợi ích lợi ích là có nè làm thức ăn làm đồ trang trí bắt sâu bảo vệ mùa màng làm áo làm đệm làm chanh qua đặc điểm đặc điểm có là xương sống lông vũ các bộ phận là đầu mình di chuyển là có chân và cánh bài thuyết trình của mình đến đây là hết mong mọi người hãy yêu thương các loài chim tôi trang cảm ơn thiên hà các bạn vỗ tay rồi hôm nay rất là vui bởi vì mỗi ngày á, cô trang cô Trang tặng cho cả lớp mình một câu con ha Ơi con Cô Trang chưa mời chị Minh Châu lớn Chị từ nãy cô Trang mời mà không chị Minh tiếng gì hết á Không biết là chị Minh Châu đi đâu rồi Minh Châu con có ở đó không Minh Châu mở mở mic mở cam lên xem con Cô Trang hồi nãy mình, chị Minh Châu nhắn là à, chị Minh Châu mới học máy tính nên là không có mở mic à, với lại mở cam lên được à vậy là chị minh châu đang bị trùng giờ học rồi nha cô trang minh châu không có camera rồi rồi để cô trang kết thúc lớp luôn nha cô trang à, hẹn minh châu à, buổi học tuần sau nha rồi à, hôm nay á, cô trang rất là tự hào về con bởi vì à, qua những thời gian đồng hành với nhau cô trang thấy các con từng bước có sự tiến bộ và đó là cái niềm hạnh phúc uh, mà con chào cô Trang cô Trang nói xong rồi kết thúc luôn Thiên Hà từ từ kết thúc lớp rồi con nó con còn bốn phần trăm thôi à cô Trang cô Trang nói có hai ba câu nữa là kết thúc lớp luôn rồi nè ha rồi cô Trang rất là tự hào về tụi con mình một câu mỗi bước nhỏ mỗi theo thời gian nó sẽ tạo nên sự khác biệt con hãy cố lực rồi, yes, các bạn rồi. các yeah. bạn nhớ quay video trình bày và đăng lên That's right. Ok. Cả lớp con, có hứa với con Ok Ok. Rồi, cô Trang chào cả lớp. Bye bye. Chúng ta câu nha. Sáng từ này không học nha. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Ê, cô Trang